Saigon Buy Shop xin chào tất cả quý thính giả, các anh chị và các bạn Hôm nay Vân có nhận bảo trì một chiếc xe Ferrari CX70 Thì à, dòng xe này rất hiếm trên thị trường Thì à, xe này dùng à, đùm số nguyên bộ đùm là đùm số Nexus nha các bạn à, Disc 2 là điện đó, điều khiển điện à, đùm 8 số và điều khiển bằng hệ thống điện tất nhiên là chạy số chạy cơ nhưng mà chỉ có điều khiển là điều khiển điện thôi và phục sân tua đầm phía trước là đầm à, cũng Nexus nguyên bộ tròn bộ và dùng dynamo à, phát điện đèn halogen à, điều chỉnh phục bằng điện và dò dĩa single speed chiếc uh, Ferrari CX70 dùng à, bộ đùm số uh, Nexus D2 các bạn thấy D2 là uh, chuyển động cơ nha các bạn 8 số 8 số trong nhưng mà chỉ điều khiển bộ điều khiển trên ghi đông bộ điều khiển là bằng điện chứ thật sự không chỉ phải chạy là bằng điện nha các bạn các bạn xem đây cục pin cục pin này là để uh, hỗ trợ cho hệ thống điều khiển điện đây trên à, bên tay phải các bạn nhìn cái di à, đồng rất là đẹp rộng và rất là đẹp bằng nhôm nhôm si thì à, bên tay trái các bạn thấy cái tay thắng không dẫn đó cái là còn nguyên thủy xe này hầu hết là trăm trăm còn riêng nhé còn riêng còn original 100 trăm à, các bạn thấy dấu cộng trừ đây là tăng số chuyển số các bạn đây là màn hình và dạ. yeah. phục đây pin giờ km tốc độ rồi bên à, tay trái thì các bạn thấy à, cái phục không phục trước á nó hot là khóa nè shop là mềm nè để cho phục nhúng nha phục nhảy thì chiếc xe này bằng nhôm vành bánh là 26 vành bánh 26 à, vỏ Continental rồi các bạn xem cái dĩa tản nhiệt nè các bạn ô xin lỗi xin lỗi nha tôi cứ nói nói nhầm nói lộn hoài đây là cái à, dĩa đây không phải là đĩa thắng nha đây là cái đĩa này các bạn thấy tôi sẽ quay về hướng bên kia các bạn thấy những cánh gió này nó hướng về phía trước để lấy gió vào nó đưa vào cái đùm nó làm mát đùm đây là tản nhiệt nha các bạn cánh gió để tản nhiệt đó làm tản nhiệt đùm thì hệ thống thắng thì trong cái loại đầm này tôi cũng ờ, chưa có tham khảo thì không biết nó là thắng số hay là xin lỗi thắng đạn hay là thắng bố thì nhìn là biết là thắng đạn rồi nhưng mà để ờ, tháo ra thì sẽ biết chính xác hơn đây là cái đèn halogen rồi ờ, dưới phục các bạn thấy dây điện thì trên tay dưới đông các bạn thấy là đây bên tay trái điều khiển ờ, phuộc này cứng mềm nha là nhúng giờ không nhúng nó khóa đó thì đây là cái à, điều chỉnh điện đây hệ thống điện không có sử dụng bằng tay không có dụng cơ không có sử dụng cơ nha các bạn và dây điện thì à, thật sự cái chiếc xe này là tự cung cấp điện khi chúng ta chạy thì dynamo phát điện và điện chạy vào bình nha các bạn trong bình sẽ đầy trong bình sẽ đầy thì trong à, bình điện này sẽ đầy bình nhận điện thu điện và dùng điện này để điều khiển hệ thống à, bộ số bộ số phía sau và phục nhúng phía trước thì à, các bạn nhìn chiếc xe rất là liền rất là đẹp và tất cả trên à, kể cả yên xe vẫn có đóng cái logo của Ferrari hãng sản xuất xe hơi à, các bạn thấy xe rất là đẹp và kể cả cái đồng hồ các bạn thấy cái đồng hồ chúng ta có thể điều chỉnh theo hướng mà chúng ta muốn nè không rất là đẹp nha bao da thì à, thật sự là xe này rất là hiếm nha các bạn rất là hiếm số lượng chỉ có thôi thì dầu dĩa single speed nha nè sừng nhôm alloy rồi các bạn xem những cánh hướng thế này nè khi chạy là cái hướng về phía trước nó lấy gió vào thì nó làm cho mát cái dynamo đó các bạn nha còn phía sau thì à, tôi không biết là vận tốc xe này chạy bao nhiêu mà phải làm cái cánh gió thế này để à, lấy gió vào làm mát đùm hay là chỉ là kiểu thôi thống điện 36 cân rất đẹp các bạn Ferrari CX70 rồi um, ngày mai tôi sẽ tiến hành à, kiểm tra toàn bộ và sẽ làm à, video rất chi tiết đặc biệt về hệ thống điện và đùm số vì chủ nhân đã cho tôi biết là cái à, hộp số này đã bị kêu rồi lập cọp và có những số à, chạy nó không à, sang số nó không ngọt và có hai ba hai hai hoặc ba số còn lại đã kêu lỡm cỏm lỡm cỏm thì tôi sẽ tháo ra làm chi tiết và để cho các bạn tất cả mọi người có thể là tham khảo